Xin mong không còn em Anh như lạc vào con đường quen Tìm hoài mà chẳng có lối anh về Nhịp cầu ngày ngày đông đưa thờ ấy nắng sương hứa chiều Em dịu dàng tóc mây còn tươi Gieo cho nhau vẫn lại ấm thêm bao gió sương em đi rồi gió mây cầm lối thêm sầu thêm buồn thương thân mình vì thêm nhỏ tình duyên ai lấy mà cho tha la cái giờ chạm thì ai muốn cho tận nhớ một người không ở nơi này thật khó để quên you know